Chào mừng các bạn đến với THL Stream quận 9 để xem clip ba bài ngực kinh điển trong dấu án mắc OT mà chỉ có thể tập ở THL Stream Center mà thôi sau cái quá trình mà anh dẫn em đi tham quan Tho Si quận 9 á, thì em thấy phòng game mình đẹp không? Bây giờ chúng ta khởi động nha các bạn à, BT set sau chưa khởi động vậy chứ gì cũng biết nữa à, Được tập ngực trên một cái ghế adjustable base hai em này Ủa, tao đang mướn BT mà trời Thôi Đang, đang, đang ngồi chờ cái câu nói Ngồi chơi ghế sao <laughs> Mười tỷ nữa Hơi Rồi Rồi Thôi thôi, nói Thằng này chắc đam giống chiều <laughs> No no no no Hai Ba Bốn à, à, rồi rồi xong lên cục nhiêu nữa mấy em ờ, hai nhăm hai nhăm hai mươi lăm hai nhăm ba chục ba mươi là bốn cái rồi thêm cái là bốn chục của nó nói thành là bốn chục đúng rồi đúng là đồ tập bốn chục nhưng mà mày làm sao tập nổi oh, no. sai nữa mấy em bây giờ mày nghĩ coi bây giờ ra giang hồ bao lâu người ta mới tập được cục hai chục cục, cục hai chục nó nặng thấy mẹ luôn ông vô ông cho ta khởi động đời ba cái đầu tiên cục hai chục luôn ừ bước nhảy mười bước nhảy mười chứ mày nhảy bước nhảy năm mày ít quá chịu sao nổi nhảy lần hai chục phần trăm ông ơi trời ơi ông nhảy gì hoài à ví dụ giờ ví dụ như giờ nè à, năm nè 15 nè 25 nè 35 nè đẹp chứ chơi phát một hai chục luôn nó nói rồi khởi động quốc tế nó quan trọng cực kỳ Xe nó Seraphel nha mấy em A few moments later Đó, đừng có bao giờ coi thường Mình phải làm tốt nhất cái việc nhỏ Không có việc nhỏ này mình lên tải có chuẩn chưa Đó Đúng không? mình đẩy như thế nào, đâu có chuẩn chưa đó Giờ thấy nó, nó, nó khác liền nè à. Thoải mái, nó tự tin sao á Đúng không? Bam Bam Sáu thử cho căng cơ luôn này tám ờ. ờ. rồi ờ, ok đó ha nó mới là khởi động trời ơi nãy khởi động cái đầu tiên cũng lồi lưỡi luôn đó hai một tiếp thầy ơi hai ba cứ xuống đầu thôi cứ cho căng cơ nha bốn năm sáu bảy cái cuối nè cái cuối cho ngon lành luôn mẹ Không biết luôn không chưa Được rồi, rồi đó không? Thằng lên tạng thằng đỡ Thằng đếm đồ đông đông vô mày BT một kèm một là xưa rồi giờ BT một đóng kèm một nè. Hai, đây. Hai, ba, lên. À. Ai. đỡ yếu quá một hai ba ờ má má nặng quá vậy à, à. Thôi Vai Vai Một, hai, ba, lên Vai Vai ok bốn lăm mày ra tao quay phim coi ra tao quay phim coi Wow! Wow! tháo đi mày tháo đi mấy em trời đất ơi mướn bt mà tê tay chịu gì nổi oh, no. rồi ok lên tạ ba bốn ba không lên tạ nó đó mình thôi bỏ đi không cái miệng anh đang dày mà đố các bạn mình tính nói chữ gì ba 55 2, 3, lên sao kiếm trò đông đồng sốc một thấy mẹ luôn lên tạ người ta nói mình không điểm mày mày không biết khẩu bình miệng hả Yeah. mở vỏ mệt quá à, Di Nguyễn cũng thành thật xin lỗi các bạn là Di Nguyễn thực hiện bài này không được tốt lắm Tại vì à, từ khi à, thành lập TH là Bình Tân á, thì không có chơi khung này nữa Nên cái bài này chìm vào quên lãng đó, Thật sự là Di Nguyễn thực hiện bài à, trên những cái máy leverage rất là tốt Các bạn thấy tạ rồi các bạn biết rồi đó Nhưng mà riêng cái bài này á, thì có thể là cũng sẽ phong độ đi xuống à, So với năm 2014 á, là Di Nguyễn thực hiện cục 60kg nó cũng khá là nhẹ nhàng Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại bạn giờ mập hơn giờ mập hơn nên khối lượng người sẽ nặng hơn khối lượng người nặng hơn với phần nãy giờ tập như vậy cho ba tiếng đồng hồ đó mà sáng chưa ăn gì giống như nãy tôi nói trong món đi ngực á nên cũng không thật sự là một à, cái cái, cái, cái buổi tập tốt cho lắm nhưng mà cũng ráng cố gắng minh họa tinh thần của mắt OT bằng cục 60 kg cộng với người trên cái khung mỹ đế này các bạn đừng tưởng thấy vậy mà các bạn vô rồi tóc đóng lum la nha các bạn tôi tập mà trước trước tập là khác á nha các bạn không đùa đâu đừng thấy vậy dễ dễ vậy ừ, tưởng dễ ăn khó lắm nãy giờ biết nhiêu thằng một năm chở đi rồi đó oh, no. đùa đâu Ờ, má ơi cái cuối đánh đổi đó mà Ủa, cái cuối ông còn tròn không tốt quá nào nó sụm bà cái tay rồi trời đất ơi cái cuối tôi thấy tôi tôi tôi kiềm tả ghê chưa à, tạm biệt à, buổi tập binh à, mắc ot dumbbell ba bài tập quyền thoại dành cho phòng gym cỏ không cần đầu tư nhiều tiền chỉ cần đầu tư cục dumbbell 60 kg với ghế đủ chắc thôi là bạn có thể à, ở ờ, ghia nữa với sub nữa là các bạn có thể chơi được mắc ot rồi mắc ot buổi này cho bạn là buổi rẻ nhất rồi đó không có buổi rẻ buổi này nữa thiệt luôn rồi chúc các bạn thành công chưa hết tôi còn tập nữa <laughs> tập nữa tay giang rộng yêu em bằng tất cả đời thành công trên muôn ngã tình say diêm mạnh mẽ trong hồn anh ngất ngây cơ bắp căn phòng mạch máu lung lay như tuôn chảy trong bầu trời danh vọng theo định ly diêm dành cho cuộc sống anh thả đam mê vào chốn phòng diêm bằng cả tình yêu khói óc và con tim